Người Việt thường hỏi xin là Tại sao cô phá loại chữ Hiragana, Katakana, Kanji Trong tiếng Nhật tốt nhất là chữ Hiragana thôi Nhưng nếu chỉ có một loại chữ Hiragana thôi thì vạn vã mà Bạn tsukutta, bạn tsukutta Câu này có hai ý nghĩa Làm bái mì chưa? ăn còn lớp nữa chưa hentai